Xin chào các bạn quay trở lại với kênh youtube của mình Như các bạn thấy đây là mình mới có một cái chiếc bàn Trước đây thì mình phải đứng Mình mới mua được chiếc bàn này và chiếc bàn này theo phong cách kiểu cổ điển ấy Mình rất là thích Và đây sẽ là nơi mà mình uh, viết kịch bản này Thử mùi này Rồi mời khách mời cũng như là edit video trên cái chiếc uh, macbook này của mình Bên cạnh đó thì mình cũng đang hoàn thiện nốt như kiểu là lắp vài cái tranh Rồi lắp vài cái kệ để bày uh, Ờ, thêm một vài cái bình hoa và sắp tới thì mình cũng sẽ làm hẳn một cái video để giới thiệu cái phòng quay này của mình tại vì bây giờ nó cũng chưa hoàn tất hết đấy đó và chúng ta cùng nhau quay trở lại cái video ngày hôm nay đó là mình sẽ review chén hoa Supremacy Not Only Intent của nhà Abner này trước đó thì mình đã review chai à, Club de Nuit Limited Edition Perfume một chai nước hoa cũng rất là hot trong thời gian vừa qua khi mà được mọi người nói tới là nó giống với chai nước hoa Quid Aventus và chai nước hoa này cũng vậy và chúng ta cùng nhau sẽ hiểu xem là chai nước hoa này có thật sự như lời đồn đoán hay không nhá chúng ta cùng nhau đi qua một chút về phần ngoại hình của chai nước hoa này thì cái phiên bản trước ấy họ không có được cái hộp đẹp như vậy mình để ý rằng là những cái nhà nước hoa Trung Đông này họ bắt đầu họ làm những cái packaging rất là đẹp như đây là các bạn thấy là nó có một cái lớp bọc như thế này và ở phía trong thì các bạn sẽ có một cái chiếc hộp và chiếc hộp này muốn mở ra sẽ có hai lớp và một cái lớp vỏ và hộp này là hộp bằng nhựa nhá thực sự là mình đánh giá là cái hộp này nó không được xịn bằng cái hộp của club nuôi kia và đây là sẽ có một cái ờ, bìa nhựa ở đằng sau thì họ sẽ ghi những cái thông tin ờ, cái chữ mà họ gửi đến ờ, người mua và đây là toàn bộ chiếc hộp màu đen này đó chiếc hộp này rất đẹp nhưng mà mình cảm giác là cầm nó không được chắc chắn như cái chiếc hộp của club còn về phần ngoại hình của em này thì các bạn có thể nhìn thấy rằng là nó có một cái thiết kế tối màu hơn so với uh, ờ, Supremacy Abnon phiên bản gốc đây họ để so sánh là nó có một cái màu nếu mà bản gốc của nó màu bạc thì ở đây nó có phần kiểu bắt đầu đen dần ở phía dưới ở trên thì vẫn là bạc và ở dưới càng số dưới nó đen dần và bây giờ chúng ta nhau đến phần mùi hương của chai nước hoa này mình vừa xịt chai nước hoa này ra giấy thì cái cảm giác đầu tiên mà mình nhận được đó là một cái mùi khá là nồng mạnh đó là những cái từ không chuyên môn về nước hoa lắm thì đấy là cảm giác đầu tiên mà mình nhận được nó sẽ khác hẳn với cái phiên bản gốc nếu như bạn nào đã sử dụng qua phiên bản gốc thì bạn thấy là mùi hương này khi mà xịt ra nó rất là nồng mạnh và có thể khiến các bạn kiểu ui đó thì cụ thể cái cảm cái mùi đầu tiên mà các bạn nhận được đó là một cái mùi ngọt cũng như là chua thì mình nghĩ rằng là cái nét chua nó đến từ dứa mình có cảm nhận đến như vậy nếu như các bạn nào mà hay ăn những quả dứa mà cảm giác các bạn ăn nhiều thì các bạn cảm giác là nó hơi bị sượng sượng cũng như là bị kiểu rát lưỡi ở đằng sau ấy và các bạn nhận thấy cái vị ngọt của dứa nó ở cái hậu ở tít cái cuống họng ấy thì ở cái mùi hương này khi các bạn mới xịt ra các bạn nhận thấy như vậy và các bạn nhận thấy là một cái nét ngọt thì cái nét ngọt ở đây là mình đoán là nó đến từ fruity nhưng mà cụ thể là cái quả gì thì thực sự là ở đây nó mình nó blend mình không rất là khó để có thể nhận ra và đây là cái top nốt của nó mình đoán rằng là nó sẽ khó ngửi hơn so với cái phiên bản gốc và khoảng tầm 15 phút sau thì cái nét chua này nó sẽ dịu xuống và cái nét tông ngọt nó sẽ được đẩy lên khá là rõ và cái tông ngọt đây thì mình nhận thấy là nó có một cái nét khá là quen thuộc nhưng mà cụ thể thì tí nữa ở cái phần dry down mình sẽ nói rõ sau thì cái tông ngọt ở đây nó là mình liên tưởng tới một cái cảm giác đó là hơi sệt sệt dính dính nói như kiểu là các bạn không biết là các bạn có hay ngâm hoa quả với đường xong rồi các bạn ủ vào trong những cái chai thủy tinh không và khi các bạn lấy ra các bạn quét lên da hay là các bạn ừ, kiểu đưa vào ừ, vào lưỡi để các bạn thử ấy, thì nó có cảm giác kiểu ngọt đường xong rồi nó sẽ mang tới cảm giác kiểu sệt sệt đặc đặc xong rồi dính dính ở đây thì ở khoảng tầm 15 phút sau khi xịt thì mình cảm nhận được cái mùi đấy khá là rõ và sau khoảng tầm 2 đến 3 tiếng thì cái footy nó cũng sẽ dịu xuống cái độ chua gần như là các bạn sẽ không còn thấy nữa mà các bạn nhận thấy cái mùi hương hai cái mùi hương rất đặc trưng đó là long diên hương và thực chất thì mình cũng nói ở trong một cái bài viết về cái việc là sử dụng long diên hương ở trong nước hoa ấy, thì gần như tất cả những cái chai hoa bây giờ họ không còn sử dụng nốt hương ambergris nữa mà các bạn đó, họ sẽ sử dụng những cái uh, nốt hương nhân tạo đó là ambergris để, để làm cho cái phần chi phí nó rẻ hơn và Amazon thì các bạn sẽ thấy một cái rất là quen thuộc đó là nó có phần xuất hiện rất là quen ở chai nước hoa Dior Sauvage nhưng mà ở đây thì các bạn sẽ nhận cái cảm giác đấy nhưng mà nó sẽ bớt tiêu hơn mùi hương ở đây thì cũng có nét ấm nhưng mà nó không bị cay như là ở chai nước hoa Dior Sauvage mà nó lại có một cái cảm giác thêm một cảm giác nữa đó là cái cảm giác đến từ nhuệ tây phông thì nó sẽ xuất hiện ở trong chai nước hoa Baccarat Rouge 540 nhưng mà ở Baccarat Rouge 540 ấy, thì cái nét sắc phông ở đấy nó kết hợp cùng với nhựa nó làm cho cái mùi hương như mình review là nó giống những kiểu kẹo bông mà ờ, ở ngoài đường nhưng mà các bạn kiểu da nó cháy bị cháy quá ấy. hay là những cái kẹo đường mà bị cháy thì nó có cảm giác hơi khét khét nhưng mà ở đây thì là một cái mùi fruity ngâm đường cùng với ờ, mùi rất là nồng nàn của Amboxion thì đó là cả bộ cảm nhận của mình về mùi hương này uh, khi mà khoảng tầm mà mình rửa tay đi rồi ấy, thì mùi mình ngửi thấy ở trên trên tay nữa đó là cái nét của xạ nữa thì nó làm cho cái mùi hương ở cuối nó có phần dễ chịu hơn một chút nhưng mà phải rất là lâu sau thì các bạn có thể mới có thể ngửi được cái nét xạ thì đó là toàn bộ một cái mùi hương của Supreme Mercy Not Only Intense này về phần độ bám quả cũng như là về phần giá tiền thì chai nước hoa này nó có độ bám quả phải gói là khủng khiếp mình ờ, là một thằng không thích những chai nước hoa nó có độ bám quả quá là kinh khủng nhưng mà khi mình xịt cái mày ra mình bảo thôi chết rồi em máy chắc chắn là độ bắn hỏa rất là khủng khiếp và đúng thật mình có xịt ra từ 7 giờ sáng mình dậy để mình đi làm thì mình xịt ở trên cái phần mu bàn tay nhá đây là một nơi bám không tốt tại vì các bạn đi ngoài đường thì các bạn sẽ bị gió thổi nhưng mà em này mình xịt ở đây đến tầm 7 giờ tối mình về mình tắm rửa mình ăn cơm mình tắm rồi mà mình đưa tay ngửi vẫn ngửi thấy được cái mùi hương này không nhất thiết là các bạn phải đưa vào hít lấy để đâu mà các bạn chỉ cần để thoáng qua như này thôi thì các bạn có thể ngửi thấy và có một hôm mình xịt mình không làm gì cả mình không cũng không rửa tay như là mình cách ly tay mình luôn thì mình thấy rằng mùi hương này nó bám chắc phải tầm 12 tiếng thậm chí là hơn ở trên da mình và nếu như các bạn nào mà xịt cái mùi hương này ở trong môi trường văn phòng ấy thì một xịt thôi cả phòng có thể ngửi thấy mùi hương của bạn thì các bạn đều biết là độ độ tỏa hương nó khủng khiếp như nào và nếu xịt ở trong văn phòng mà các bạn bật điều hòa ấy, thì chắc chắn là mai ngày kia các bạn bật điều hòa lên các bạn vẫn có thể ngửi thấy cái mùi hương của Supremacy Not Alien còn về cái phần giá tiền thì trên hoa này mình thấy rằng là ở trên thị trường chắc là tầm 2 triệu đồng cho 100 ml khá là ok với một cái thiết kế hộp rất là đẹp rất là chỉn chu cũng như là về phần chai cũng như là về phần mùi hương về cái độ tuổi thời gian sử dụng phù hợp và cái phong cách thì cái độ tuổi chai hoa này mình đoán là tầm từ 20 cho đến 30 tuổi ngoài 30 nếu như mà cái theo phong cách trẻ trung ngoài 30 vẫn thích những cái mùi hương ngọt ngào đồng nàn thì các bạn có thể sử dụng mùi hương này còn nếu mà ngoài 30 rồi mà những anh nào mà thích cái cuộc sống kiểu bình yên khi mà có vợ rồi ấy, thì xịt mùi hương này có lẽ là nó hơi hơi hơi quá trẻ so với bạn còn về cái thời điểm khuyên dùng thì mùi hương này mình nghĩ là các bạn sẽ sử dụng đi tiệc đi uh, dự sự kiện này ở trong những cái môi trường văn phòng có điều hòa và các bạn đi hẹn hò mùi hương này cũng rất là ok rất là nịnh mũi nếu như các bạn ngửi xa hoặc là các bạn không dí sát uh, mũi người đối diện vào bạn để em ơi hít đi hít đi thì nó người ta thì mùi hương này nó sẽ gây đến rất tốt còn nếu mà các bạn mới xịt xong mà các bạn dí vào người đấy người đấy anh mới xịt con này này mới mua này đấy thì chắc là người ta sẽ đi về luôn đó uh, và cái thời tiết sử dụng em này mình nghĩ là tầm tầm từ 25 đến 22 chắc là dưới 22 độ và sử dụng vào mùa thu và mùa đông là hợp lý nhất về phần phong cách của chai nước hoa này thì ở chai nước hoa Club nuôi này mình cũng có review rồi ấy thì mình không hề nói phong cách tại vì với mình đây là một chai nước hoa giống với Quid Aventus nên là mình sẽ không nói lại về phong cách nhưng mà riêng em này thì mình phải nói về phần phong cách tại vì em này nó có xu hướng uh, không giống với chai nước hoa Quid Aventus đâu mà tí nữa mình sẽ tổng kết lại thì uh, với một tông mùi trái cây ngọt bám đoạn tốt uh, ờ, cũng khá là quyến rũ hấp dẫn thì à, em này nó sẽ phù hợp cho những bạn nam theo cái phong cách kiểu trẻ trung uh, chắc là cũng kiểu hơi kiểu hơi hơi kiểu bad boy một chút kiểu kiểu như vậy thích những cái mùi hương ngọt ngào nồng nàn bóng bẩy một chút thì sử dụng em này là ok và bây giờ là đến phần quan điểm cá nhân của mình về việc có nên mua mùi hương này hay không thì mình cũng vẫn sẽ chia ra hai trường hợp là trường hợp đầu tiên nếu như các bạn mua chai nước hoa này các bạn đang tò mò về chai nước hoa này nó có thể thay thế được chai uh, phiên bản gốc Supremacy Silver này để uh, nghĩ rằng là nó sẽ là một phiên bản tiệm cận hơn với Quid Mentor thì mình phải nói rằng là các bạn đừng mua tại vì với mình đây là một cái mùi hương nó làm theo cái xu hướng ngọt trái cây ấm hơi cay nhẹ một chút cũng như là về sau thì cũng xuất hiện Amboxion nhưng mà cái xu hướng và cái phong cách của chai nước hoa này nó khá là khác với Quid Lotus nếu như để mà nói giống thì nó sẽ giống chai nước hoa Nissan Hachivat hơn chứ nó không hề giống với Quid Lotus đấy là cái quan điểm cá nhân của mình và nếu như là em này thì nếu như bạn nào thích cái sự layer mùi thích giữa hai mùi Quid Lotus kết hợp cùng với Baccarat Room 540 thì các bạn có thể mua mùi hương này nhá đây là mình nói là có thể mua mùi hương này là các bạn sử dụng vào mùa đông thì ok còn nếu như các bạn mua để nghĩ là nó thay thế được nó là bản nâng cấp thì các bạn không nên mua cái trường hợp thứ hai đó là các bạn chỉ quan tâm đến mỗi em này và các bạn chưa hề đọc review về tất cả những chai nước hoa phiên bản cốc này rồi club kia các bạn chỉ đang quan tâm đến em nó thì với mình đây là một chai nước hoa đáng mua để sử dụng vào mùa đông đầu tiên là với một cái packaging rất là đẹp hộp rất là xịn sò được làm khá là chỉn chu và với một cái giá tiền 2 triệu đồng mình nghĩ rằng là không quá đắt thì mùi hương này là một cái mùi hương đáng mua để các bạn sử dụng vào mùa đông theo phong cách thích những cái mùi hương ngọt ngào nồng nàn bám tỏa tốt thì em này rất là ok mình thấy rằng là cái xu hướng làm những cái mùi trái cây để có thể sử dụng được vào những cái mùa như là mùa đông thì không nhiều mùa đông người ta sẽ chuộng những cái mùi hương ngọt ngào của thuốc lá hơn nhưng mà đây cũng là một cái sự đổi gió hoặc là nếu như các bạn thích Baccarat lúc năm 40 mà các bạn muốn một cái phiên bản nó không bị cháy quá, nó không bị hắc quá và nó không mang uh, với một cái giá rẻ hơn thì các bạn có thể tham khảo phiên bản này. Đây là một cái bản mình nghĩ là có phần na ná giống và có phần trẻ trung hơn. Em kia thì kiểu sang trọng quá mà em này mùa đông thì các bạn thể xịt hàng ngày này rất là ok. Và đó là cái quan điểm cá nhân của mình về mùi hương của Supremacy Not Only in 10 của nhà Apple mới ra mắt này không biết là các bạn nào đã sử dụng chai nước hoa này chưa các bạn có đồng quan điểm với mình hay không thì các bạn hãy bình luận ở bên dưới cho mọi người cùng biết còn bây giờ thì nhớ like share cũng như là ấn vào nút chuông theo dõi để có thể nhận được những cái video mới nhất nha còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bye